9 lợi ích của mật ong 1. Chữa lành vết thương mặc dù hầu hết mọi người thường sử dụng mật ong vì giá trị dinh dưỡng của nó nhưng nó còn được biết đến trong việc chữa lành vết thương và vết sẹo hiệu quả. Nhất là để chữa những vết bỏng và các vết thương hở. 2. Sử dụng trong phẫu thuật căn cứ vào tác dụng chữa bệnh nhanh chóng của nó. Mật ong đã được sử dụng và hiện vẫn đang được sử dụng trong nhiều hoạt động phẫu thuật ví như nó được sử dụng trong cấy ghép khối u trong phẫu thuật nội soi bản thể, một loại phẫu thuật bao gồm việc kiểm tra các cơ quan nội tạng của bụng bằng nội soi. 3. Những bệnh về miệng đối với các bệnh như bệnh viêm lợi miệng, sưng nướu và bệnh nha chu khác liên quan hoặc ảnh hưởng đến các mô xung quanh cổ và gốc của răng. Mật ong đã được sử dụng rộng rãi để làm giảm các bệnh về răng và các rối loạn răng miệng. 4 làm chất khử trùng một trong những lợi ích sức khỏe nổi bật nhất của mật ong mà nhiều bác sĩ trong các ngành khác nhau đã chứng thực là tính sát trùng của nó. Vì thế nó thường được dùng điều trị cho những vết thương hở. Ngoài ra, mật ong còn ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và các mầm bệnh khác. Nó cũng hữu ích khi làm sạch hoặc khử trùng các vết thương và vết bỏng. 5. Có lợi cho tim Những nghiên cứu đã ghi nhận rằng mật ong quy định tốc độ và nhịp tim đập. Đây là lý do tại sao nó được dành cho các bệnh nhân bị mất ngủ, không có khả năng rơi vào giấc ngủ hoặc không có giấc ngủ đủ dài để cảm thấy được nghỉ ngơi. 6. Xử lý các vết loét đối với những vết loét bên ngoài hoặc các vết loét bên trong, bạn có thể chăm sóc hiệu quả bằng cách sử dụng mật ong bởi mật ong có cả hai đặc tính khử trùng và chữa bệnh. 7. Phục hồi sức khỏe mật ong giúp bổ sung dưỡng chất sắt phong phú có lợi trong quá trình bạn đang phục hồi sức khỏe do điều trị một bệnh tật nào đó mà bị thiếu máu. Điều này sẽ làm bạn không bị thiếu hụt tế bào hồng cầu trong cơ thể. 8. Điều trị vàng da mật ong giúp quản lý các tĩnh mạch nó giúp chống lại bệnh vàng da một bệnh về da gây nên da. Các mô và dịch cơ thể có sắc tố màu vàng, 9. Giảm cân mật ong còn giúp giảm trọng lượng cơ thể thông qua quá trình sinh nhiệt, giúp cho sự trao đổi chất thuận lợi hơn, giúp hòa tan chất béo.